Sợ các bạn đã trở lại với vlog của Trung Thì bữa giờ là Trung không có post vlog lên Youtube Thì rất là xin lỗi mấy bạn Thì bữa giờ là mấy bạn cũng biết là Trung hay post trên Instagram là Trung đi lên trường ôn thi à, Thì nhưng mà bữa nay là đã xong rồi Trung hoàn toàn free à, Thì sắp tới là Trung cũng sẽ cố gắng ra vlog đều hơn một chút à, Ráng quay những cái video tập luyện ha uh, thì hy vọng các bạn thông cảm nói chung đợt vừa rồi là chung mới thi học kỳ xong thì coi như cái môn đó là môn ba cái môn đó là môn cuối cùng của chung trong cái thời kỳ đi học đại học thì coi như là cũng là tạm thời là tốt nghiệp ra khỏi đại học rồi đó thì bây giờ chỉ đợi tới cái lễ uh, tốt nghiệp uh, <laughs> vào cuối năm 2018 này thì chúng mới được gọi là chính thức làm lễ tốt nghiệp thôi nhưng mà sắp tới là chung cũng sẽ khá là bận rộn sau tết thì bắt đầu cũng sẽ bắt đầu là à, đi xin việc này nọ thì trong tết thì chung sẽ làm cái cv cho nó hoàn chỉnh một chút sau đó là sau tết thì chung sẽ bắt đầu đi xin việc và ai cũng sẽ nhai thôi rồi cũng phải đi làm à, thì nhưng mà chúng sẽ cố gắng duy trì cái youtube channel này ok uh, à, nếu như mấy bạn công phiền thì uh, bữa nay là chúng chưa cắt cắt tóc nhưng thành ra là chúng sẽ đổi nó thì hy vọng mấy bạn công phiền nếu như chung à, nói chuyện với bạn mà đổi cái nón ngược ra như vậy thì thực sự là chung bây giờ học nhiều quá chung chưa có thời gian cắt tóc luôn thì hy vọng các bạn thông cảm và cho chung đổi cái nón nè ok thì à, bữa nay là thì hôm bữa là có có một cái vlog chung quay hôm bữa là trong lúc mà chung đang ôn thi chung có làm mì ý ha thì thì bây giờ chung cũng có quay vlog lại cho mấy bạn xem à, thì bây giờ chung sẽ show cho mấy bạn xem cái vlog mà chung làm mì như thế nào ha thì nó cũng là một cái đoạn ngắn trong vlog là lúc chúng làm mỹ ý thì mấy bạn có thể làm theo ha thì chung cũng khá bụng thành ra là uh, nhưng mà không sao uh, ờ, chung cũng sẽ quay những cái video nó đời thường như vậy thôi hy vọng các bạn thích cái video đó ờ, thì đây sẽ là cái video mà chung làm mì ý thì hy vọng mấy bạn thích cái video đó ha yo yo what's up các bạn thì bữa nay là chủ nhật thì uh, hiện tại là chúng đang ở nhà một mình thành ra là hôm nay chung sẽ phải nấu ăn à, bởi vì bây giờ ba mẹ Trung đang đi du lịch thành ra là Trung sẽ phải tự nấu ăn luôn thì nên chủ nhật thì Trung uh, tính làm món mì ý thì hồi trước ở Trung có quay cái món mì ý rồi ở trên vlog rồi nhưng mà hôm nay Trung sẽ làm một cái món mì ý uh, khác nhưng mà thực nó chỉ là đơn giản là nấu ăn thôi thì hiện tại là thì Trung cũng quyết định là quay cái mà vlog nấu ăn này á là để ờ, làm cho cái cái video nó sinh động hơn một chút à, làm cho cái vlog của chung nó sinh động hơn một chút có gì đó gọi là cuộc sống một chút ha à, thì cũng không có gì đặc biệt hết trên qua chỉ là nấu ăn đơn giản thôi những cái món đó đơn giản không có gì gọi là cao siêu hết chỉ là món mì ý thôi à, thì bây giờ là năm giờ 15 thì uh, à, Trung sẽ làm món mì ý và sau đó lát nữa 7 giờ Trung sẽ đi bơi à, thì chủ nhật khi Trung thường là Trung đi bơi bởi vì là để nó gọi là cái active rest á, là để cho cơ thể của chúng ta nó nghỉ nhưng mà nó vẫn năng động nó vẫn hoạt động bình thường chứ không phải là completely rest nghĩa là chúng ta nghỉ hoàn toàn luôn nó là passive hoặc là completely rest nghĩa là chúng ta nghỉ hoàn toàn thì chung không có áp dụng cái đó chủ nhật là chung cũng đi bơi hết à, cố gắng đi bơi để nó phục hồi cơ bắp chúng ta rất là tốt luôn thì tuần sau đầu tuần thì chúng ta sẽ tập luyện được tốt hơn ha thì đó là cách mà chung phục hồi cơ bắp à, có rất là nhiều cách mấy bạn có thể gọi rất là nhiều active rest à, như là đi, à, mấy bạn có thể ngâm thùng đá nhưng mà mua đá khá là mắc thành ra là à, về ngâm có xíu mà chúng ta đổ rồi một lần mua là mua rất là nhiều luôn thành ra là nó sẽ đi bơi và bây giờ Trung sẽ luôn xuống làm mì ý cho mấy bạn xem ok và sau đó là Trung sẽ đi bơi peace Yo, ok, thì đây là cái thịt bò Đây là tỏi Cà chua Và đây là broccoli là bông cải đi mua thêm trứng với lại là uh, thêm cà chua tại vì có một trái không đủ à, mua thêm cà chua thì lúc nãy là đang làm cái phát hiện ra là hết địa ý các bạn thấy còn có một xíu các bạn thấy còn có một xíu à, nên uh, mới đi mua thêm một cái bột cát uh, cái này là cái loại barilla nó cũng khá là mắc tiền nên là dung lượng cái loại nó rẻ hơn một chút đó là cái loại golden form rẻ hơn cái này có 35 ngàn thôi cái này tới 60 mấy ngàn rồi thì mình sinh viên mình chúng ta sẽ lựa cái rẻ hơn để chúng ta ăn ha rồi giờ thì chung sẽ cắt cà chua ra và sau đó là chung sẽ cho vào máy uh, xay sinh tố xay nó nhuyễn ra ha nhé thì mấy bạn tùy mấy bạn thôi chung mang chắc là hai từ hai đến ba trái Ok, thì bây giờ chúng sẽ làm cái nước sốt trước ha Rồi cho tí dầu ăn vô trước Cho hành tây, à, cho hành tỏi vô đảo đi đó là mới đổ thịt bò vô không phải đẹp đây này thịt bò nhiều cà chua đây là cái uh, cái chảo sốt cà chua với lại thịt bò của chung ok thì bây giờ là chung sẽ lên soạn đồ và cho nó chung đi bơi và lát nữa chung sẽ về làm cái uh, luộc cái mì lên thì nó lúc đó nó sẽ nóng ăn sẽ ngon hơn ha còn bây giờ luộc trước nó sẽ không ngon lắm rồi chúng sẽ làm cái này trước đây chúng chỉ việc đun lại thôi là nó còn nóng ha à, đỡ phải làm tiếp ok bây giờ chúng đi bơi boom Sup à, Trung đi bơi vậy thì à, bây giờ là Trung sẽ tiếp tục ăn cái mì mà chúng làm là thì bây giờ chúng sẽ xuống luộc mì à, và nó luộc rau nữa và cho nó chỉ việc à, lấy cái sốt đó bỏ lên cái mì vừa luộc đó là xong và chúng ta sẽ ăn và lát nữa chúng sẽ quay cho mấy bạn cái thành phẩm mà hiện tại là Trung vừa cân xong thì Trung sẽ ăn 100 150 gram ha cái này là 150 gram 150 gram sau đó Trung bỏ vô đây bây giờ chúng đang luộc rau cái này là luộc à, bông cải broccoli ha còn đây là mì à, vẫn đang luộc ok đã xong thì bây giờ rất là đơn giản rồi à, bây giờ là cho rau rồi cho cái thịt này lên đây rồi các bạn sẽ đứt tương tương ớt trộn đều mì lên sau đó là chúng ta ăn thôi có cả rau nữa nhưng mà còn biểu rau ở đây finishes bruh Ok thì hy vọng mấy bạn thích cái video làm mì ý để của Trung ha à, Thì bây giờ là đến cái phần tiếp theo à, Thì phần tiếp theo của video đó là Trung sẽ trả lời những cái câu hỏi mà Trung được hỏi nhiều nhất ở trên uh, Facebook này, Instagram uh, Thông qua tin nhắn và những comment ở trên Youtube và Trung thấy nó cũng khá là nổi bật và cũng đáng để à, kiểu gì như là để gọi là đưa lên để trả lời và cũng như là nó có thể tranh luận với nhau thông qua cái comment ha à, thì nếu như mấy bạn nào nếu như các bạn thích cái việc mà Q&A có nghĩa là question and answer tức là hỏi và trả lời á thì mấy bạn có thể comment những cái câu hỏi mà mấy bạn uh, muốn hỏi chung ở dưới cái phần video ha thì chung sẽ làm riêng những cái video để trả lời những câu hỏi như thế này uh, hoặc là mấy bạn có thể uh, ờ, PM Trung qua Facebook nếu những câu hỏi đó lặp lại nhiều thì Trung sẽ làm riêng một cái video để trả lời cái việc đó thì Trung sẽ cố gắng là đưa ra những cái video mà trả lời uh, những cái con những cái tương tác với mấy bạn như là mấy bạn hỏi và Trung trả lời nhiều hơn nếu như mấy bạn có comment ở dưới video giúp Trung ha thì cái câu hỏi mà Trung được nhận nhiều nhất ở trên uh, ở trên YouTube và nói chung là ở những cái trang mạng xã hội mà chung đang hoạt động á thì cái câu hỏi này chung cũng thấy nó cũng khá là uh, khá là hay cũng để mang lên để tranh luận với mấy bạn cái thì nó cũng không liên quan đến phần tập luyện lắm nhưng mà Trung thấy rất là được hỏi rất là nhiều thì cái câu hỏi đó là uh, cái cách nào mà chung được hãng My tài trợ và nói chung là những cái câu hỏi liên quan đến việc tài trợ về của Marotin đến với Chung thì um, thực sự đó là một cái câu hỏi cũng khá là khó để trả lời ha uh, thì có những cái bạn trẻ chung rất là khuyến khích mấy bạn kiểu dạng giống như là phấn đấu vì một cái mục đích rõ ràng như vậy để như là chung là khi mà chúng ta được một cái hãng supplement lớn của thế giới hay là của một cái nước nào đó được tài trợ ở một cái khu vực như là Việt Nam ha thì như vậy cũng như là một cái cái điều rất là tự hào cũng như là một cái gì đó như là một cái thành tựu cá nhân mà chúng ta đạt được nhưng trước khi mà chúng ta được như vậy thì chúng ta cần phải hy sinh những gì từ bản thân uh, ví dụ như là mấy bạn phải có một cái body uh, nó phải hoàn hảo một chút chẳng hạn như là hay là mấy bạn phải có một cái uh, kiến thức ổn định một chút ha thì như vậy thì là chúng ta sẽ có những cái uh, nhiều bạn uh, xem video hơn hay là chúng ta sẽ làm một cái YouTube channel mà cái YouTube channel đó được nhiều người xem hoặc là uh, ở trên YouTube uh, ở trên Facebook thì chúng ta có thể những cái tương tác của chúng ta tốt với lại những người này người kia uh, những cái người mà chúng ta có sự ảnh hưởng một chút á thì thứ nhất là ngoài việc mà chúng ta phải hy sinh một cái gì đó từ bản thân như là chúng ta sẽ phải bỏ thời gian ra như là đi tập luyện à, rèn giũa bản thân để khi chúng ta có một cái body nó nhìn nó tương đối là ổn, ổn định một chút và sau đó là uh, ở trên khi mà à, và thứ hai là chung nghĩ rằng là một cái điều mà không thể thiếu đó là mấy bạn có một cái cái mối liên hệ và những cái mối liên những cái uh, những cái quan hệ tốt với lại những người ở trên mạng xã hội chẳng hạn như mấy bạn có nhiều bạn ha, hay là mấy bạn có cái lượng uh, follower hay là cái bạn lượng friend về trong cái lĩnh vực đó nó khá là dày thì như vậy cũng là một cái lợi thế cho bạn để một cái hãng uh, có thể tìm đến thì cái mục đích của họ làm marketing rất là đơn giản thôi giống như là thì họ phải kiếm những những người nào mà có cái lượng gọi là tương tác tốt ở trên Facebook, trên YouTube hay là những cái trang mạng xã hội như bây giờ để họ tài trợ bởi vì là như vậy thì họ sẽ mang rộng cái sản phẩm của họ đến với người dùng hơn ở trong cái lĩnh vực đó thì đó cũng là một cái yếu tố cần để mấy bạn uh, có thể đạt được cái cái cái việc tài trợ ha thì ngoài body đẹp nè uh, hay là à, chúng ta có một cái lượng tương tác tốt ở trên những cái trang mạng xã hội và ngoài ra thì mấy bạn cũng có thể làm thêm những cái video ở trên YouTube chia sẻ về cách tập luyện của mấy bạn thì cái này thì nó cũng sẽ khá là khó khăn một chút nếu như mấy bạn còn mới uh, thì như vậy thì nó cũng sẽ hơi khó khăn vì lúc đó mấy bạn chưa có kinh nghiệm thì cái việc chia sẻ thì nó cũng có hạn chế đúng không thì uh, cái đó thì chúng ta sẽ phải tích cóp theo theo thời gian thì như vậy thì chung thấy rằng là sẽ hợp lý hơn thế thì bất kỳ ai bất kỳ ai cũng vậy cũng đều có quyền được uh, mơ là chúng ta sẽ được một cái hãng gì đó như chung cũng vậy chung cũng không nghĩ rằng là một ngày nào đó chung làm youtube uh, đâu nhưng mà khi chung làm youtube thì có những thì rất là được được rất là nhiều sự ủng hộ từ các bạn ở ờ, từ trên facebook nè trên youtube thì đó cũng là một cái lợi thế của Chung thì khi mà Memprotein họ thấy được cái việc đó thì uh, à, Trung có một cái lợi thế là Chung uh, được họ tài trợ uh, thì nhờ cái lợi thế đó mà Chung được Memprotein họ tài trợ thì đó cũng là uh, cái lời cảm ơn đến mấy bạn Chung sẽ liên hệ với lại MyProtein để có những cái việc uh, gọi là những cái việc mà mấy bạn được mấy bạn vượt được discount á uh, tốt cho mấy bạn khi mấy bạn mua hàng ở trên MyProtein cái thì đó cũng là những cái mà chung muốn give back gọi là muốn chuyển muốn đưa lại cho mấy bạn những cái lợi ích tốt nhất khi mà bạn xem video của chung và có một cái góc nhìn khác à, về cái việc mà chúng ta được nhận tài trợ thì như chúng nói lúc nãy là đó là những cái điều kiện cần thì để cho mấy bạn được uh, hướng đến chúng ta có quyền được ước mơ và chúng ta hướng đến những cái ước mơ có thật như vậy uh, nhưng mà ngoài ra thì có những cái việc chung thực sự không không muốn ủng hộ đó là mấy bạn đó là trung thấy có một vài bạn có ý định gọi là làm youtube hay là cố gắng gọi là có nhiều follower ở trên facebook ở trên instagram với mục đích mục đích chính của họ thì trung thông qua cái cái cái việc mà trung đánh giá cái uh, cái hình thức mà họ đang làm đó, đó là trung đánh giá thực sự đó là một cái hình thức gọi là họ làm youtube làm cái những cái việc ở trên ở trên facebook như vậy chỉ để gọi là gọi là gọi là kiếm tài trợ từ về quần áo cũng như là cũng như là từ những cái hãng súp thì thực sự như vậy nó không phải là cái mục đích nó không phải là mục đích cuối cùng mà khi mấy bạn làm YouTube ha thì cái mục đích cuối cùng làm YouTube không phải là để mấy bạn kiếm tài trợ hay là cái gì đó thực sự thực sự mấy bạn phải bỏ ngay cái ý nghĩa đó đi thực sự khi làm YouTube chúng ta phải có một cái giá trị riêng của bản thân và không không không chúng ta không thể nào mà tìm tiếng là tiếng là bắt đầu một cái channel một cái một cái YouTube channel với một cái ý nghĩa như vậy được như vậy thì mấy bạn sẽ không thể nào mà phát triển được cái cái cái channel mấy bạn khi mấy bạn chưa có gì mà mấy bạn đã muốn muốn một thứ gì đó quá to lớn rồi thì thực sự cái đó rất là khó để mấy bạn đạt được cái này chung muốn nói thẳng với bạn luôn thì thực sự chung chung để một số bạn ở trên trên Facebook và YouTube có những cái câu hỏi thực sự như vậy thì thực sự chung không muốn mấy bạn uh, có cái suy nghĩ như vậy ha, thì làm YouTube là chúng ta để tương tác với tất cả mọi người chia sẻ những gì chúng ta biết những gì tốt nhất đến người xem và chúng ta mang cái giá trị đến người xem và chúng ta chia sẻ những gì thôi chứ không phải là mấy bạn làm YouTube với mục đích gọi là tìm kiếm tài trợ chúng muốn nhắc lại đó là mấy bạn không làm YouTube để kiếm tài trợ ha Thực sự cái đó không phải là mục đích mục đích cuối cùng mà mấy bạn hướng đến đâu mấy bạn phải hướng đến một cái mục đích cao cả hơn và mấy bạn cần phải cố gắng nhiều hơn như vậy nữa thì mấy bạn mới đạt được cái mục đích của mấy bạn và nếu mà thực sự mà bạn có khả năng và mấy bạn có tiềm năng thì chắc chắn là họ sẽ tìm đến bạn và họ sẽ không thể để uh, gọi là trượt đi những cái tài năng đâu thì mấy bạn cố gắng là phát huy cái tài năng của mấy bạn tài năng riêng của mấy bạn và cố gắng là gọi là chia sẻ đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng gọi là fitness cũng như là tập gym ở Việt Nam nói chung ha thì như vậy thì mấy bạn mấy cái cái cái cái mục đích đó thì thực sự nó mới giúp cái channel của mấy bạn phát triển còn đừng còn tôi khi mấy bạn là đừng làm cha, YouTube channel chỉ để kiếm tài trợ thực sự thực sự nó thực sự nó thực sự nó rất là thì tôi không biết không không biết dùng từ gì nó rất là kỳ mới đầu chung làm YouTube channel chỉ để mục đích là chỉ muốn chia sẻ với mấy bạn những cái cách mà chung tập luyện những cái cách mà chung khởi động nói chung là giúp cho mấy bạn tập luyện tốt hơn à, nói chung là tránh chấn thương rồi những cái chia sẻ những cái giáo án hay đến với mấy bạn thì thực sự chung đón nhận được rất là nhiều sự ủng hộ từ mấy bạn hạn như thông qua cái giáo án FST7 sao chúng thấy rất là nhiều bạn đang sử dụng thực sự rất là nhiều bạn đang sử dụng luôn và chúng rất là vui về cái việc đó rất nhiều bạn liên lạc với chung à, gửi những cái hình ảnh gọi là à, kết quả sau uh, nửa nửa cái quãng đường tập cái FST7 và những bạn bị nhóm cơ yếu này nọ kia đều phát triển được cái thì đó cũng là một cái thành công riêng của cái channel của chung. và chung hy vọng là mấy bạn hiểu những gì chung nói đó là kết thúc cái cái câu hỏi mà chung nhận được trên YouTube rồi cái thì nếu mấy bạn thích cái cái việc mà chung trả lời thêm những câu hỏi liên quan đến tập tạ này không liên quan cũng được nhưng mà cố gắng là đưa những gì đó nó liên quan đến tập tạ thì Trung có thể sẽ đưa ra những cái ý kiến cá nhân cũng như là cái ý kiến mà Trung sẽ tìm hiểu ở trên uh, những cái trang internet tốt hơn ha để đưa đến cho mấy bạn Ok thì nếu mấy bạn có câu hỏi nào hay thì mấy bạn cứ comment ở phía dưới video để giúp Trung cũng như là có thể qua hình qua những hình thức khác Instagram, Facebook và Trung sẽ xem những câu hỏi nào mà nhiều nhất và Trung sẽ làm video về cái câu hỏi đó ha. Ok. Peace.